mà chi vẫn ở điệu <laughs> ở điệu người nó muốn cắt tóc còn phải đợi thêm 2 tháng mới được cắt đó cô chú anh chị ờ, cái xe bán bánh dễ thương quá chừng luôn kìa em chi đang chạy nè chạy một hồi đụng mấy cái này gớt bể là phải mua luôn à, sản xuất từ pháp is french honey french thịt nướng cái này cô chú anh chị tony thì có à, phở xào cánh gà ông bà cô chú hay con lớn lên xin chào cô chú hello xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn hôm nay chủ nhật mọi người thì à, sáng ra Tony đã chở hai anh trai của Chi về rồi bây giờ cả nhà Kim sẽ đi vào trung tâm của Liverpool đó mọi người hôm bữa um, lúc mà mình mua cái xe này nè là người ta có tặng cho mình một cái voucher là 250 bảng Anh lận nhưng mà Tony cứ bận đi suốt đó là không có thời gian để mà đi xài luôn đó cô chú anh chị cho nên là hôm nay sẽ đi vô uh, trung tâm để mua đồ mọi người let's go hôm nay có hoa, hoa đào nở đây nè cô chú anh chị nước Anh hôm nay sáng nay là mới đổi giờ đó mọi người thường thì cái ngày chủ nhật của cuối tháng 3 có nghĩa là cái ngày chủ nhật cuối cùng của tháng 3 đó là sẽ đổi giờ thì à, bây giờ là đi sau Việt Nam 7 tiếng đó cô chú anh chị mùa đông thì đi sau Việt Nam 6 tiếng mùa xuân là bắt đầu đi sau Việt Nam 7 tiếng ở cái con đường này có nhiều hoa đào quá trời luôn nè đẹp quá nè cái này là loại hoa đào nhỏ đó cô chú anh chị còn cái ờ, hoa đào mà nó chùm chùm chùm nữa thì nó chưa có nở mọi người hôm bữa kia đã đi ra công viên rồi nhưng mà nó vừa mới có cái nụ nhỏ xíu à chắc khoảng à, mấy tuần nữa mới bắt đầu nở đó tháng tư á thường là tháng tư là sẽ có hoa đào nhiều Ba Chi Chi ờ, ghé đây cắt tóc trước cô chú anh chị. Cái chỗ cắt tóc này là ba Chi đã cắt ở đây 22 năm rồi đó cô chú anh chị. Cái anh ờ, cắt tóc này là ảnh cắt cho đội bóng Liverpool đó mọi người. À, lúc trước là ảnh có cái ờ, tiệm Tony and Guy đó ở trong trung tâm Liverpool nhưng mà bây giờ ảnh không có làm nữa. Ảnh về ảnh cắt tại nhà nhưng mà khách rất là đông nha cô chú. Hai năm gần đây là ảnh không có nhận thêm khách mới nữa đó. Tại vì á, là vì đi chung với Tony cho nên là ảnh mới cắt cho Kim chứ ảnh không có nhận thêm khách mới nữa luôn. Lịch là đã đặt sẵn trước rồi đó. Bây giờ Kim nói là là tháng sau Kim muốn cắt tóc nhưng mà tháng sau là anh nói là cái ngày đó là đã kín lịch rồi là phải đợi thêm 2 tháng đó mọi người nó muốn cắt tóc cũng phải đợi thêm 2 tháng mới được cắt đó cô chú anh chị như Tony à, bây giờ cắt hen xong rồi đặt lịch tới tháng sau là cái ngày đó là cái giờ đó là đến là phải đúng giờ nha cô chú tại vì mỗi một lượt khách đó là ảnh hẹn à, cách nhau khoảng 20 phút thôi nếu mình đi trễ là cái khách mới vô là mình không có cắt được luôn á mọi người Okay, mate. All right. All right, then. Come on, then để giờ tới uh, trung tâm của Liverpool này nè cô chú anh chị Sáng Chủ nhật ha, bây giờ cũng 11 ờ, giờ mấy rồi đó Khoảng uh, hai giờ là rất là đông luôn á mọi người Ở đây người ta cũng có uh, những cái uh, quầy hàng bán ngoài trời nữa nè Bán uh, áo thun Áo thun khăn tròn, nón thì của đội bóng Liverpool đó cô chú anh chị Ở trong này có nhạc cho nên một hồi nữa mình sẽ tắt hết mọi người rồi ờ, đứng lên đi mà chi bán ngồi ở điệu ở <laughs> điệu chụp hình <laughs> ok đó xin đó ok ở bên đó cái cái cái xe bán bánh dễ thương quá chừng luôn kìa đã đang đi ở trong cái shop này nè cô chú ở đây cái shop này là John Louis à, ờ, thì à, sẽ đi mua những cái đồ dùng gia đình thôi cô chú anh chị chứ không có sắm quần áo nữa đây nè em chi đang chạy nè chạy một hồi đụng mấy cái này gớt bể là phải mua luôn mấy cái này mắc dữ lắm mọi người chi chi chạy đi đâu á rồi chỉ lại coi ngồi coi tivi kìa cô chú <laughs> ở trong đây là những cái đồ dùng gia đình mà kiểu như là à, cao cấp đó mọi người cũng hơi mắc tiền nha nhưng mà tại vì nhà Kim có à, cái à, voucher đó được tặng đó 250 bản Anh thì hôm nay mình vô mình xem cơm có cái gì mình mua hả mọi người Kim sẽ mua một ít cái ra chạy giường mọi người Gì? Với bao gói bao niệm gì đó còn ông Chi chạy nữa rồi Ông chạy đi đâu mà ông chạy lăn xăng lăn xăng á Chi ơi Chị ơi <laughs> ơi cái giường này đẹp quá nè chị ha ừ. để mà coi cái giường đẹp quá nè ừ, cái giường này cái giường này dễ thương đẹp quá chừng luôn mẹ thấy rồi đây nè chi nó chỉ cái nhà này nè cái giường ờ, mùa đông thì người ta sẽ sử dụng hai cái lớp màn đây nè mọi người nhưng mà bây giờ mùa xuân á, là mình lấy ra một lớp được rồi đó mình chỉ xài một lớp thôi nó mỏng hơn tại vì nó ấm hơn rồi còn à, Kim muốn mua thêm một cái này nữa nè để mà trải lên cái giường đó chống bụi hoặc là trang trí ở dưới cái chân giường này nè cho nó đẹp á một cái giường quá trời gói luôn á đây nè cô chú anh chị Kim đã mua được rồi nè đây là cái bộ này nè kim thấy à, cái hoa dễ thương quá chừng luôn nè với à, có cái bao gói kim mua luôn hai cái loại bao gói bông với lại cái bao gói này luôn màu hồng hồng và kim mua cái khăn trải dưới đây màu xanh nữa màu xanh giống như cái bông xanh này nè cô chú anh chị và cái bao gói hồng hồng này nè giống như cái bông màu hồng này nè đẹp quá chừng luôn dễ thương nữa có mấy cái tranh vẽ mấy cái nhà này đẹp quá cô chú anh chị một cái nhà nằm chơi vơi luôn đây nè Kim à, định kiếm à, mấy cái hình để à, để với nhà bếp đó cô chú anh chị đây có hình trái thơm nè không thì mình xem cái về nhà mình vẽ ha mọi người mình vẽ xong mình tự treo tường nhà mình luôn mình khỏi mua <laughs> ờ à, đây có mấy cái chai lọ mấy cái chai lọ này để nhà bếp hợp lắm nè ly đồ gì nữa nè ôi đây mình đâu cần phải mua đâu mình nhìn xong giờ mình vẽ cái tủ này người ta làm theo cái kiểu cỏ quá cô chú anh chị mà mắc dữ lắm nha mọi người một ngàn hơn một ngàn bản anh luôn nè nó làm theo cái kiểu cổ cái tủ để chén ở nhà bếp á mấy cái đồ dùng nhà bếp này nè cô chú anh chị mấy cái hiệu này nè mắc dữ lắm nha mọi người mấy cái này là à, sản xuất từ Pháp it's French honey French yeah, yeah Le Cusette Le Cusette sản xuất từ Pháp giống như là đồ uh, gốm sứ hay là men gì đó mọi người với lại men nè nhiều màu lắm mà rất là mắc luôn cái nồi này ba trăm mấy luôn nè này hai trăm mấy bản anh nè cái màu đẹp quá chừng ha ở đây có cái ly nhỏ xíu thấy cưng quá cái ly này bao nhiêu cái ly nhỏ xíu này là 14 bản anh nha cô chú cái ly này là 15 bản ở nhà mình hôm bữa cũng mua ba cái ly này nè cô chú anh chị đẹp quá ha đi ra lẹ cô chú ơi để chị chi nó làm bể một cái là phải mua nữa đó rớt bể là tiêu luôn đi con that's what we go We're going to Bây giờ sẽ đi à, ăn cái quán Việt Nam cô chú anh chị Ở bên đây có cái quán phở Việt Nam nè Ở đó cũng có bán nhiều món Việt lắm Đây là một cái khu phố sầm uất đó cô chú anh chị Ở Liverpool nè Quán ba nhà hàng Đây em Chi em đang nhìn cái bức tượng có hai người ôm nhau nè Quán ba nhà hàng, quán ăn Cà phê gì đi theo ba đây kìa rồi đi xuống đây trời bắt đầu nắng ấm lên rồi người ta để bàn ghế ra ngoài nè cô chú anh chị là đây mà cột dài cho đi dục dài hoài luôn à tới quán phở nè cô chú anh chị đây quán phở món phở này cô chú anh chị Kim sẽ ăn cái món à, gỏi sòi và cái bánh xèo và cái bún à, thịt nướng nè mọi người nhưng mà Kim ăn với cái bún à, ở đây người ta có không có giống Việt Nam mình đây nè người ta có thịt gà thịt bò tôm hoặc là thịt um, thịt heo mà thịt thịt uh, à, giọt, thịt heo viên á với lại uh, có ăn chay nữa nè ăn chay thì có đậu hũ với nấm rau và có cơm phở bún xào đây Kim có một cái ly trà rừng xả nè cô chú anh chị Ba chị uống bia Sài Gòn Em Chi thì chị uống nước rồi Đó em Chi vô đây á Em Chi muốn xem điện thoại nữa nè Tại vì chị không ngồi yên cô chú nó lăn xăng lắc sắc vậy đó thì có bún thịt nướng cái này cô chú anh chị Tony thì có à, phở xào cánh gà hồi nãy kia order bánh xèo nhưng mà người ta bánh xèo người ta 4 giờ chiều ta mới bán cho nên là mình à, kêu thêm cái món cánh gà nữa mọi người Pick up your fingers, baby nói chung là ở bên đây người ta bán à, cho người Tây ăn đó mọi người cho nên là cái hương vị nó không có giống như ở Việt Nam mình ăn cũng tạm thôi chứ không phải là ngon hết cô chú ăn xong rồi cô chú anh chị bây giờ sẽ đi vô cái shop uh, cái siêu thị bán đồ ăn ờ, của Trung Quốc đó mọi người mình sẽ mua một ít đồ ăn cũng có ở Liverpool này cũng có siêu thị Việt nữa hình như là có hai cái siêu thị Việt Nam hay sao đó nhưng mà Kim chỉ đến có một lần một cái thì cái đó nó cũng nhỏ mọi người nó không có nhiều đồ á còn cái siêu thị Trung Quốc thì rất rất là lớn luôn mình muốn tìm cái gì cũng có và người ta bán rất là nhiều rau và trái cây ở Việt Nam của mình nữa cho nên là Kim bây giờ thì sẽ đi đến đó cái à, siêu thị Trung Quốc này nè cô chú anh chị người ta bán đủ thứ hết trơn á bún mì rồi gia vị à, đồ đồ ăn của à, Trung Quốc Thái Lan Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam Đồ Việt Nam cũng rất là nhiều luôn mọi người Muốn mua cái gì cũng có hết trơn á Nhưng mà Kim đi vô đây á, mua nhanh rồi về nha mọi người Chứ không có đứng đi vòng vòng quay Tại vì Chi Chi nó nó chạy vòng vòng quá Cho nên là mua lẻ rồi về Măng đủ các loại măng luôn mua sắm xong rồi giờ đi về cô chú ơi bây giờ what time is it? giờ cũng 3 giờ chiều đó đi từ lúc 11 ờ, giờ tới 3 giờ chiều bây giờ ờ, đi về cho chị đi về cho Tony nghỉ ngơi ngày mai là thứ hai bắt đầu đi làm ờ, nữa rồi đó cô chú đây là cô chú mới mua về trải ra luôn nè mọi người nhìn nó sáng hẳn luôn mấy cái bông nhỏ nhỏ này dễ thương quá chừng này hoa thiêu nè mọi người không biết thiêu tay là thiêu máy nhưng mà cái màu cũng rất là nhẹ nhàng dễ thương ha đây nó không có quá nhiều bông hoa lè lẹt hoa nhỏ nhỏ dễ thương nè xong rồi nè cô chú anh chị kim chọn cái mền này có màu xanh nhẹ nè là do cái à, cái nhà của kim á cái bức tường nó màu xanh luôn đó mọi người à, bây giờ nó cũng à, nhìn nó cũng hài hòa đấy đó hả mọi người đây mùa xuân rồi đó nhìn hoa là thấy mùa xuân rồi đó mọi người <laughs> mẹ ăn cái chi nha một mình chen hết cầm đi chi đi về ngủ trên xe luôn cô chú cho nên mới dậy nè mệt quá trời mệt luôn nè buổi chiều ở nhà chứ không có làm gì hết đó cô chú anh chị buổi chiều thì à, ba chị ở nhà con đá banh hôm nay thì anh đá với à, ukraine đó mọi người người anh mà cái uh, tình yêu mê bóng đá giống như ăn vào máu của họ vậy đó cuối tuần là cứ ở nhà xem đá banh thôi mọi người vừa xem đá banh mà vừa làm việc cái này cô chú anh chị tôi đi ngày mai sẽ đi à, Manchester gặp khách hàng Mỗi tuần thì Kim sẽ tập yoga 3 lần cô chú anh chị. Thì à, bắt đầu tập là 7 giờ 15 đến 8 giờ 15 một tiếng là giờ Anh ha mọi người. Hôm bữa cũng có một cái chị à, comment hỏi Kim là cái à, tập yoga với bạn nào đó thì à,